nói đến táo thì mọi người thường nghĩ rằng táo Đài Loan da xanh, Đài Loan da vàng, táo đại 15 hoặc là D28 vân vân. Nhưng táo Lê Đài Loan thì chắc chắn là bạn chưa chưa gần như là rất ít người biết đến. Và để xem là cái vườn táo này là sai chữ quả, chất lượng ngon giòn ngọt khi dùng cái Sinic Tân Phát Bắc Giang như thế nào thì mời các bạn chúng ta theo chân tôi để vào vườn táo để thưởng ngoạn một vườn táo tuyệt vời các bạn nhé chỗ này là là, là như du lịch sinh thái đấy thưa các bạn đây các bạn nhé sai chát một lượt này sai chát một lượt luôn các bạn này đây bây giờ chỗ này để lên cao cho các bạn thấy này đấy đấy những cái cây cành chỉ bằng ờ, nửa cái đũa thôi mà nó đeo cả chục quả nhưng mà to đùng như thế kia thì nó phải nó phải vào khoảng độ cân rưỡi cân rưỡi cân hai đấy cân hai cân rưỡi đấy mà không dụng các bạn ạ không dụng đây bạn có thể chiếu xuống dưới đất cho các bạn thấy này Chiếu xuống dưới đất đi Đây Đấy Những cái quả thi thoảng có những quả dụng đấy là nó chim Chim khoét chuột cắn Chim nó thấy là ngọt quá Ngọt quá, ngọt lắm các bạn ạ <laughs> Cứ... Táo này ngon cực kỳ luôn Tí nữa là chúng tôi sẽ quay cho các bạn xem đây Người ta còn phải làm toàn những ông bù nhìn ở đây này Để để để cho chống chim vào đây này Đây thưa các bạn này Đấy, Đấy họ toàn phải làm bù nhìn để treo để chống chim để Đuổi chim Mà đây đây đây thưa các bạn nó bé tí nó bé tí đấy đây <laughs> đây chủ vườn nó to quá <laughs> đây các bạn ạ chỗ nào thế vậy đấy sai vô kể luôn các bạn ạ sai mà mã quả nó đẹp ấy mã quả nó nó nó vàng vàng mà nó nhẵn bóng luôn các bạn này đây thưa các bạn đây, đây. thí dụ như quả đây. này chuẩn bị được thu hoạch thôi chưa đây. chưa được thu hoạch tôi tôi tôi tôi để nắm tay tôi vào nhé các bạn nhé ừ, gần bằng nắm tay luôn hình bằng nắm tay luôn các bạn ạ. Đấy. Đây là mà đấy. vẫn chưa được thu đấy. Vẫn chưa được thu đấy. Đây thưa các bạn. Đây các bạn à, xem mình à, cắn miếng nữa nhé. Nó thèm quá. Một quả này nó phải ba lạng các bạn ạ. Đó. Ờ. Đó. Ờ. Ờ. Ừ. Được các bạn nào. Là là là là trắng tinh. Mà lại ờ, hạt lại nhỏ. Trắng như nê luôn. Đấy, các bạn. trên một cái nóc bể nhỏ này thôi nhưng mà quả sai trồng chất này Đấy, quả nằm như lợn con các bạn này Sai trồng chất nhé Mà quả ở đây rất là đồng đều Vâng, thưa bạn à, Tiếp là bạn nhận xét về cái táo này thế nào? Táo này à, nó phun cái này là mã đẹp Mà đều quả Mà dai cảnh Dai cảnh cành nó cũng dai vâng à, năm nay mà à, năm nay dùng phân bón Silic Tân Pháp Bắc Giang thì so với những năm trước không dùng phân bón Silic thì thế nào thì nó không bằng này được mã nó vẫn phần thùi hơn nó không sáng này ừ. ừ. đây chỉ là một góc ở vườn thôi các bạn nhé tí nữa chúng ta sẽ đến đây cái quả này là chuẩn bị được thu rồi các bạn này quả như này là chuẩn bị được thu rồi đây này tuần nữa tuần nữa là được rồi. Ừ, đấy này to lắm các bạn này quả này chắc phải độ nếu mà thu cũng phải hai lạng nhỉ không <laughs> lạng hơn lạng đôi to mà sao nó to thế nhỉ trông nó to thế vâng à, thưa bạn Nguyễn Thị Tiệp là bạn có thể cho biết là cái ưu điểm dùng phân silic ở trên cái táo lê Đài Loan này là như nào nó ờ, mã là đẹp hơn mà chăm dễ hơn ý, mà đỡ tốn đạm hơn ừ, bạn sao đỡ tốn đạm hơn à ừ. ở đây thì trên một cái cành như thế này mà nếu nó chín tất cả thì nó phải có hàng chục cân nó phải có hơn chục cân vâng. đấy thì mà ở đây chúng tôi thấy là cành nó không gãy thì vâng, bạn yêu đánh giá nó, là nó, nó nó cành này nó dai hơn tưới này cún này nó dai hơn nó dai và nó dẻo vâng, dẻo cành hơn đúng không cành. đấy và bạn có thể cho biết là cái tỷ lệ dụng ở đây thế nào dụng ít hơn mỗi năm ấy mỗi năm dụng nhiều lắm nhưng năm nay họa mới có một quả dụng là chim nó ăn chuột nó ăn ấy vâng đây có những cái cành mà nó sai đây cái cành này nó chỉ bằng không bằng cái đũa đây vâng đây nhá cái cành như thế này nó không bằng đây là cái cành này nó chỉ bằng cái đũa đấy các bạn này mà nó đeo trên đây nó đeo phải độ chỗ này nó nếu mà chín cả nó mấy, mấy cân. cân mấy cân đấy các bạn cân đấy. 5 6 cân đấy cái cành này 5 6 cân đấy mà nó vẫn không bị gãy đấy các bạn này từ trên này xuống đây nó hoàn toàn không bị gãy đấy các bạn nhé đây hôn cái này vào nó dẻo mà nó dẻo cành nó dẻo cành ừ. mà mã nó bóng đẹp hơn nó quả, quả đều cái... hơn quả đều hơn đúng không vâng. và cái độ ngọt của nó thì thế nào ngọt độ giòn thế nào giòn thì giòn hơn đấy giòn hơn ngọt hơn đúng vâng. không vâng so năm ngoái giòn hơn ngọt hơn vâng so với trước khi mà chưa dùng phân xinic thì quả nó có to hơn không to cũng không không to đều ý là to quả to của bé nó không đều như này à tức là trước kia dùng phân thường thì quả to quả bé yeah. Dạ. nhưng mà bây giờ dùng phân silic thì quả nó đều hơn đúng không nó đều hơn, nó đều hơn. Mà mã và sáng hơn mã sáng hơn đúng không và cái độ ngọt của nó thì nó có ngọt sắc hơn, hơn ngọt sắc hơn vâng đây không chỉ một cành sai đâu các bạn nhé cành nào cũng sai sai chi chít và đây thì nó có nhiều thế hệ quả tức là quả to quả bé có nghĩa là hoa một hoa hai hoa ba các bạn ạ đấy táo thì nó làm giai đoạn hoa nhiều đây vâng. các bạn giai giai đoạn 2 là nhiều còn hoa một thì ít thôi đúng không vâng, vâng. đấy nó sai lắm mà cây này cây táo này là bao nhiêu năm tuổi rồi hôm nay được năm năm thứ bốn vâng nhưng mà cái ờ, cây có tán của nó phát cành khá là rộng và sau đây thì tôi ờ, có thể nắp thử một quả để ăn xem là bà từ từ đừng ngắt vội để tôi quay chỗ này cái xong thì <laughs> thì, thì, thì ngắt quả để thử nghiệm à, trong lúc chờ đợi thì bạn có thể cho biết là cái quy trình à, tôi, tôi cho các bạn ấy xem biết là trên uh, cây những cây táo này thì chỗ nào nó cũng là sai đồng đều một quả nó đều nhau nó sai và nó đều đây từ dưới gốc lên ngọn đây này trên cái đỉnh đấy các bạn ờ, đấy thưa các bạn đấy từ trên ờ, cành cao và xong lại đi xuống dưới cả tận dưới dưới cành gốc đấy la đà đây bạn có thể nói rõ cái quy trình mình ờ, phun tưới như nào ạ em cứ một tháng em tưới mới phun hai lần mỗi một lần là 5 phi thì mỗi một phi là ba gói là mất 15 gói một một lần tưới mới phun tức là ba gói này vâng ba gói này đấy là mỗi tháng là mất 30 gói mà mỗi tháng là mất 30 gói vâng. tức là vâng, mất là 10 phi là... đấy mỗi lần là 5 phi hả mỗi lần 5 phi ạ mỗi mỗi phi là ba túi vâng mỗi phi ba túi là 200 lít ừ. vâng 200 lít để phun cho một cái vườn táo là 200, 250 cây 50 cây vâng. đấy Đấy. Nó vào mẫu rưỡi ạ. Vào mẫu rưỡi. Vâng. Và à, cái giống táo này là giống táo lê Đài Loan các bạn ạ đấy thì sau đây tôi có thể làm ăn thử ăn luôn được ạ vặt vâng. trên cây ăn luôn vâng. được đây các bạn nhé không phun nước sâu đừng phun ớt mới tỏi được ăn vâng. thoải mái đây tôi vặt cái quả này các bạn ăn thoải mái đấy tôi vặt bà, quả bà này thích vặt quả nào thì bà đấy, vặt luôn quả nào ờ. không ăn được nó rất là dai cuống cũng vâng. hơi hơi khó vặt đấy nhá hơi khó vặt đấy này các bạn này vặt dụng mấy quả nữa đấy vặt mãi mới được quả táo nhé đấy có khi mời bạn ờ, quay bạn quay phim bạn ra phía này nhỉ đứng ở đây thì hơi ờ, phải cúi ăn luôn không phải rửa đâu không gì được vâng phun toàn phun ờ, tỏi mỡ ớt được thao ăn đây một đây quả táo các bạn này dáng rất là cân chuẩn dáng cân chuẩn mã đẹp này có bóng này quả đấy phải lạng rưỡi quả này phải lạng rưỡi có khi phải hai lạng ấy nó nặng lắm nó nặng lắm các bạn ạ đấy nó rất là nặng như này mà đây chủ vườn là <laughs> chủ vườn bảo <laughs> vào cứ ăn thoải mái ừ. chỉ mời có các bạn ăn luôn ạ chủ vườn cũng xin ăn luôn chủ vườn ăn luôn nhé vâng à. và vâng, xong cá ăn luôn. Ừ, ăn luôn đây mời các bạn ăn cùng với với chúng tôi nhé với chúng tôi nha <laughs> nào đây để thử xem là nó cái độ giòn của nó như nào à? giòn hơn đây à? các bạn này <laughs> giòn hơn năm ngoái đây này cắn ngập răng luôn ờ, ôi ôi to quá ừ. Ừ. nó giòn mà ừ. tá ăn giòn mà đậm, và vâng, ngọt ngọt sắc ấy hả? Ngọt vâng. vô cùng, nó thơm nên là chim nó ăn nhiều. Đây. Vâng. đây tôi thấy là dưới đây là có những quả là bị chim ăn đây. Yeah. Vâng, chim ăn đây. dụng thôi chứ còn không nó, dụng đâu. Nó nó cứ quả đẹp thì nó lại, lại, lại ăn đây, nó khoét đây. Thành ra nhà bà là cứ phải là ở trên là phải để đuổi chim rồi. ở trên nóc đuổi chim ấy. Đây. Cắn mấy miếng. Quả này cũng cũng phải độ lạng rưỡi. Vâng. Ừ. Mà lại bị chim ăn lại dụng đây. Cắn mấy miếng mà vẫn chưa vào ông quả Năm đầu tiên dòng ba mẹ con van hết một quả táo <laughs> Nói người ta tưởng điêu đến lúc đấy thật Đây các bạn ạ, chỗ nào sai cái nào bạn đang bán bao nhiêu tiền một cân bán buôn tại vườn là 50 000 một cân à, Thế 50 000 một cân thì người ta phải bán, bán 70 vâng tại ta vâng. cứ người ta tự vặt ừ. 50 000 tự vặt thích đấy nào mình đấy vào vườn thì ăn nấu ăn nhưng mà mang về trả tiền vâng cứ ăn thoải mái mời Cắn mấy miếng cũng vẫn chưa hết quả này các bạn này Mà ruột trắng như thế chơi là mời các bạn ăn thoải ừ. mái luôn à. À, Các bạn nhé, cắn tiếp miếng này Đó Ăn mãi không thấy một quả táo Cắn bốn năm miếng mà vẫn chưa đến ruột các bạn này Vẫn chưa đến hạt, hạt bé tí xíu Ngọt quá Vâng để chứng minh cho rằng táo giòn ngọt ngon và ít bị rồi vàng không bị rồi vàng thì tôi tiếp tục bổ một quả bất kỳ các bạn nhé Bổ này tách cũng khó đấy không phải dễ đâu tại vì nó đây các bạn này dày nó to đây cùi nó dày ấy cùi nó dày hạt bé xíu và trắng như lê các bạn nhé cùi nó dày thế hạt trắng như lê đấy và cái táo này là để chuẩn bị cho thương lái người ta đến lấy các bạn ạ Đấy, giá là 50.000 một kg và bạn thưa bạn tiếp bạn đã thu được cái tổng vườn này được bao nhiêu tạ rồi ạ mới thật sơ mới được ừ, tấn thôi vì mới mới mà. được một tấn dạ, mới và mới. dự toán dự đoán của bạn là cái vườn này sẽ thu được bao nhiêu quả à bao nhiêu tấn nữa năm nay mất mùa chắc chỉ được hơn 3 tấn tí thôi à. năm nay mất mùa mà năm nay mất mùa như năm ngoái có phân di tích ừ, thì cũng cứu vãn được là giá táo cao và chất lượng táo ngon hơn nhưng mà năm nay lại là một cái năm mà trên ờ, Việt Nam mình ờ, trên các tỉnh đều như là mất mùa mưa nhiều ấy nó không đậu vâng có những nơi mất trắng và thì là mất cái đợt ờ, hoa đầu đúng không vâng thì được thì được, được, được uh, hoa hai thôi vâng. hoa ngọn cũng mất thì vâng. mỗi hoa hai vậy vâng và may mà có phân xịt thì vâng, cứu cánh được chín là ít vâng và thưa các bạn là <laughs> đây một đây là một vườn táo rất kỳ lạ một vườn táo mà chủ vườn ấy là suốt ngày phải ngồi trên nóc nhà <laughs> đi mỗi chim. <laughs> mỗi một lần điện cho tôi thì bạn ấy đều nói là em đang ngồi trên nóc nhà vừa đi vừa nói chuyện vào lên nóc nhà luôn bạn ấy ờ, nói rằng là em đang ngồi trên nóc nhà thì tôi không em ăn cơm ở nóc nhà ờ, chỉ có ngủ là xuống dưới còn là ăn ở trên nóc nhà và gần như tất cả mọi cái là đều trên nóc nhà các bạn ạ đây các bạn Đấy, đều sinh hoạt trên nóc nhà và tôi hỏi vì sao mà lại phải ăn ở trên nóc nhà Thì bạn ấy nói rằng là vì táo ngọt quá Vì táo ngọt quá cho nên là chim nó đến ăn nhiều Mà không có cách nào để đuổi chim được Đấy, không... Buộc phải người ở trên để để đuổi chim hả? Không có cách nào là để để để đuổi chim được cho nên là phải người là phải ăn còn sau đây thì chúng tôi <laughs> di chuyển lên lóc nhà các bạn ạ. Đây. Đây là một cái lóc nhà các bạn nhé. Đây là một lóc nhà đây. Quang cảnh ờ, ở đây để giữa đây. <laughs> đây vườn táo của bạn Nguyễn Thị Tiệp đây. Để, để đuổi chim đấy. Vâng. Đây các bạn nhé. Đuổi quá ngọt. Đấy. Chim đến nhiều. Đây. Bạn Tiệp. Đấy. Các bạn à, vì sao mà bạn phải đuổi chim ạ? Nó ngọt quá rồi là chim nó cứ đến ăn đấy chứ. À, nó đuổi bên chân nó chung dưới. Cứ đuổi bên chân nó người dưới đuổi. À. Đây. Đấy. Bây giờ mình đã làm nhiều nhiều bù nhí này đó. Nhiều bù nhín rồi. Nó có sợ đâu nhưng mà nó vẫn không sợ. Thế và mình ờ, vẫn cứ phải là rung cờ các bạn này phải rung cờ phải lắc như thế này thì chim nó mới đỡ đến phải không? Vâng, đỡ nhiều. Vâng, mổ đi hết. À, mọi năm mình chưa dùng con thì bạn có phải làm cái đó không? Mọi năm không rung cờ này không? Không phải đóng lại, không phải đâu. <laughs> Nhưng mà từ lúc mà được thu từ lúc dùng vâng, con Sinic thì vâng, ờ, vâng. thu hoạch thì thì mới được mới, mới mấy phải như này bạn năm mới vào nó mới về. Vâng, vâng. Nó vào cũng là thơm, thơm như này. Vâng bởi vì thưa các bạn là bởi vì táo ở đây rất là ngọt giòn thơm Cho nên là chủ vườn hàng ngày là phải sinh hoạt ở trên này Ăn cơm cũng phải ăn ở đây vâng, trên này Suốt ngày, đây bạn quay từ lên chân chúng tôi đứng đây Suốt ngày là phải trên nóc nhà Và lúc nào tôi điện thoại cho bạn thì bạn cũng nói rằng em đang ở trên nóc nhà chị ạ à. Tôi hỏi là bạn ở trên nóc nhà làm gì thì bạn nói là ở trên nóc nhà để đùa chim Đấy, bởi vì là táo dùng vaccinic nó rất là thơm, rất là giòn, rất là ngọt Cho nên là phải phải làm những cái động tác như thế này để đuổi chim đấy các bạn ạ và nếu như bạn nào muốn đến đây để chụp ảnh đến ăn thử cảm nhận cái vườn táo đẹp đây. như nào thì mời các bạn đứng trên tôn này chứ các bạn đứng này à. mặc hơn nữa thì làm này làm như này ngồi này thôi không đồng người ta không ngủ được người ta còn biết tay tao ngủ được không này tay thôi đây là cũng là một cái độc đáo đấy một vườn táo có một trong hai đấy à. À. các bạn thấy chưa một người phụ nữ rất là kiên cường rất là can đảm một mình không có chồng một mình con thì, ờ, lấy. con thì ờ, phải đi học hết không có sự hỗ trợ của bất kỳ một người đàn ông nào nhưng một mình kiên cường để chống chim như thế này tuyệt vời và cảm ơn bạn à, tuyệt và chúc bạn là năm nay là sẽ thu được cái vườn táo này là à, một tấn thì bạn sẽ được 500 triệu Khiếp, 50 triệu À được 50 triệu <laughs> Thì 3 à, tấn thì bạn sẽ được 150 triệu 150 triệu à, tôi chúc bạn vườn táo này được 200 triệu vâng <laughs> chúc bạn sang năm à, mà dùng phần này nó phải sai trồng lên nhau phải thích ừ. chắc chắn là sang năm thì nó sẽ trồng lên nhau còn năm nay là do thời tiết đầu năm là mưa nhiều mưa nhiều táo mất mùa bưởi mất mùa nhưng mà vườn táo của mình là nhờ vẫn vẫn, vẫn được vâng, vẫn kéo được cái phân xịt thì phun nó đổ đi thì cũng đỡ cũng đậu được một ít đậu và quả nó to hơn và mã nó đẹp mã đẹp mã đẹp hơn và ăn nó không bị ờ, nhện đỏ vâng. cái nám dày ra ấy vâng không bị nhện đỏ vâng mỗi năm là nhện đỏ nhiều lắm thế ạ à? vâng. vâng. mỗi năm thì bạn bán táo giá bao nhiêu cũng vẫn 50 đồng mua vẫn không mà năm trước có phần xin thì giá bao nhiêu đầu tiên 50 đến tháng bốn mươi, ờ, vâng. nhưng mà năm nay thì 50 thì mà cứ tên là táo là 10 không cần biết cứ tên là táo là 50 không đủ không đủ văn phát đấy người đến nhặt làm gì quá đâu vâng. không đủ nó mà này còn khách đến mua lẻ rất đông thì không không đủ táo để bán không đủ táo bán này vâng, chúc mừng bạn Em tự vặt tự bán tự vặt thôi, một mình không vặt ừ. lối, em không vặt được. Vâng. Người ta tự vặt thôi. Vâng. Thì ờ, muốn các bác đến thăm vườn chủ yếu phần vâng. để để xem đấy làm thế là được chưa vâng. tháng năm lại ờ, lại làm tiếp như thế nào vâng ngày hôm nay thì kết hợp là vừa là trợ phân cho bạn tiệp dạ. vừa là đến tư vấn và cũng thăm ờ, ờ, thực mục sở thị cái vườn táo dùng phân Sinic hiệu quả như thế nào thì chúng tôi um, có một cái clip này để cho các bạn xa gần chúng ta tham khảo và mọi cái um, nếu như các bạn muốn đến thăm táo hoặc là thăm vườn táo hoặc là mua thì các bạn hãy liên hệ với bạn à, Nguyễn Thị Tiệp với số điện thoại mà chúng tôi vừa đăng à, vừa nêu và à, còn mọi thắc mắc về phân xin thì các bạn hãy liên hệ với tôi là Nguyễn Trung Tân số điện thoại của tôi là 0904 007 066 hoặc 0914 618 969 à, với một dòng phân hữu ích thơm ngon tạo ra những nông sản sạch an toàn tốt như thế này thì tại sao bạn không dùng nhỉ bạn hãy thử đi hãy dùng một lần để cảm nhận được chất lượng phân bón silic của chúng tôi và một lần nữa thì cảm ơn bạn đã các bạn là vườn táo này năm nay vâng. mỗi thu với mức 200 triệu vâng. <laughs> trên một mẫu rưỡi vâng à, xin chào và hẹn gặp lại